Chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái công nghệ đánh tài xỉu, lắc tài xỉu bịp rất là hiệu quả Đây tôi có thể gọi là một cái cách là điều khiển hột tài xỉu à, cách chơi tài xỉu lắc tài xỉu hiệu quả nhất từ trước đến nay chúng ta có thể điều khiển được cái bộ hột này đó chính là sử dụng cái bộ dĩa bấm tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu dĩa bấm tài xỉu có nghĩa là như nào khi à, anh em muốn cho nó về tài hay về xỉu thì chỉ cần một cái thao tác rất là nhẹ bấm một cái thôi là nó có thể nhảy từ tài qua xỉu hay là <clears throat> từ xỉu về tài rất là đơn giản với cái công nghệ này ấy, thì à, anh em có thể khi đi chơi tài xỉu anh em chắc chắn 100% là chúng ta sẽ chiến thắng bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái sự hiệu quả và cái tính năng của cái bộ dĩa bấm tài xỉu này đây là một chiếc dĩa nó giống như một chiếc dĩa bình thường thôi nhưng anh em vẫn đi ý lắc tài xỉu thôi mà trong này là nó có một cái bệ bằng 500 có một uh, phần nó là đẩy và một phần nó là hút đây là nó là một cái bộ hột 500 bộ hột này ấy, thì rất là đẹp thứ nhất này, tôi bây giờ tôi sẽ soi đèn thử cho anh em xem hột rất là trong nhá anh em nhìn này Đó, hột trong như hột chợ luôn không hề có cái ừ, đen như cái gì cả anh em nhìn hột này, soi tôi soi hột này. trong vắt nó rất là trong Đó. hột trong suốt luôn khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái bộ hột vào một cái bộ dĩa này một chiếc dĩa và một bộ hột kèm theo một cái đầu bấm điều khiển khoảng cách từ cái đầu bấm điều khiển này cho đến cái bộ hột ấy, à, anh em có thể đứng xa từ 3 cho đến 4 mét anh em vẫn có thể bấm được còn à, khoảng cách à, còn về cái thời lượng sử dụng pin ấy Thời lượng sử dụng pin của cái bộ ờ, dĩa này là từ 4 đến 5 tiếng có là tương đương với lại khoảng 3 ca lắc của anh em vì theo cái tìm hiểu của tôi thì một ca lắc của anh em ấy là nó rơi vào tầm khoảng một tiếng cho đến một tiếng rưỡi bây giờ tôi sẽ bấm thử cho anh em xem nhé đó đang tài bây giờ bấm nhảy qua xỉu bây giờ đang xỉu này tôi sẽ bấm qua tài đó, một thao tác rất là đơn giản đúng không còn à, <clears throat> đấy là khi em bấm còn à, khi anh em để chơi chúng ta có thể là sử dụng vừa lắc này vừa bấm này ví dụ bây giờ tôi muốn cho về xỉu này bấm nhẹ cái là ra tôi muốn cho về xỉu này muốn giữ xỉu mãi tôi sẽ bấm khi lắc này đó 10 chén đều như 10 xỉu này. vẫn là xỉu này. vẫn là xỉu này bây giờ tôi muốn cho nó về tài nhé đó rất là tài rất là tài đó. đấy là khi à, anh em đi lắc là như thế còn bây giờ có một cái, cái, um, cái ví dụ nó đang ở tài như này tôi có muốn cho nó cho nó về xỉu nhé thì tôi sẽ bấm có là vừa bấm vừa gõ ví dụ như đa tài tôi muốn cho về xỉu mà tránh cái tiếng động khi mình tránh cái tiếng động của ờ, cái bộ hột này nó phát ra thì anh em sử dụng cái âm thanh ví dụ như chúng tôi sẽ sử dụng một cái âm thanh ví dụ như là khi làm bây giờ đây gọi tôi lắc này chén này gọi chén hết xui này không biết bên trong tài hay xỉu Đúng bây giờ tôi muốn cho về xỉu nhé tôi sẽ dùng thao tác gõ vào nắp này ví dụ như làng xuống sau tay chưa tài xỉu khui này đó tự nhiên nó đã ra xỉu rồi bão nhất bão nhất thì ờ, vơ hết mặt tài còn mặt xỉu thì về tiền hoặc bây giờ nó đang về xỉu đây tôi muốn cho nó về tài chẳng hạn tôi sẽ vẫn dùng thao tác đó tài xỉu làm vào sau cho tài xỉu khui này đó ra thành tài luôn đấy là cái à, hiệu quả của bộ hột này còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách sạc đây nó là cái một cái những cái kim uh, tôi gọi là kim châm cứu ở dưới đít của cái dĩa này nó có hai cái lỗ sạc kim này rất là nhỏ nhé khi anh em chơi thì có thể mình sử dụng cái ờ, kem đánh răng mình bôi vào bít kín hai cái lỗ đi để cho người khác ừ, người ta không phát hiện thấy và khi ờ, dùng hai kim cắm vào hai cái chân đây và dùng đây là cái bộ sạc của nó nhé chúng ta sẽ kẹp hai cái ờ, đầu kẹp này vào hai cái cây kim và cắm thẳng cái này vào trong cái điện nguồn của chúng ta điện lưới ấy. khi nào cái đèn màu này cái đèn dưới này nó mà sáng mờ coi chỉ sáng mờ mờ thôi là khi đó là đang vào điện còn nếu như nó mà sáng sáng rõ và sáng rực lên đấy thì anh em phải rút cái đảo lại hai cái đầu kim này có đảo lại hai cái đầu kẹp này đây thứ nhất cái thứ hai nữa là cách bảo quản khi bảo quản ấy thì anh em muốn cho nó không bị hết pin thì anh em nên úp xuống giống như tôi đang làm đây mình sẽ úp cái bộ hột này xuống thì nó sẽ không bị hao pin còn khi chơi thì chúng ta cứ ngửa lên bình thường này thôi còn không à, chơi nữa chúng ta cứ úp xuống như này đây gọi là cách bảo quản cái bộ à, dĩa bấm tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu thì anh em nào có nhu cầu tìm hiểu tư vấn liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình à, khi anh em đến tôi sẽ thử hàng test hàng cho anh em xem để thấy xin à, chào tạm biệt tất cả anh em cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip này